không có một ý nghĩa gì cho bài đăng mà họ bình luận. Như con suy nghĩ, nếu mình bình luận cảm xúc của mình khi xem thì có thể góp phần lan tỏa Phật Pháp vì người khác đọc vào sẽ thấy tò mò mà tìm hiểu. Con đã tự hỏi một điều rằng không biết khi mình làm những chuyện không có ý nghĩa như vậy thì mình có gieo nhân gì không tốt cho mình không ạ? À? Con thấy nhiều video Thầy trả lời câu hỏi của mọi người, nên con xin gửi câu hỏi, xin Thầy giải đáp giúp con như vậy. Con xin cảm ơn Thầy. À, bạn Ninh Đàm, bạn ấy à, gửi câu hỏi về chùa và về Thầy. Bạn à, nói rằng bạn ấy vào Facebook, xem các cái trang Facebook Phật giáo thì đại chúng ai dùng Facebook thì biết rồi vào bên dưới nó có cái phần bình luận những ai dùng Facebook thì đều biết là có phần bình luận để cho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 nhưng mà mỗi hàng đều là nam mô di phật nam mô di phật nam mô di phật tay không hiểu là bạn ấy bình luận cái gì <laughs> tức là chúng <laughs> không hiểu bình luận cái gì cả Ê, à, hiện nay ấy, thì chùa chúng ta cái à, hoạt động truyền thông cũng khá là tốt tất cả các đạo tràng đều có ban thông tin truyền thông và các phật tử cũng đã tiến bộ kịp thời với thời đại nghe không? cũng à, có rất nhiều phật tử biết dùng cái mạng xã hội đó là cái facebook đó, dùng Zalo, dùng Facebook, cái đó thì tốt. Và, nhưng chúng ta biết là phải dùng nó ờ, như thế nào để cho nó lợi ích cho mình. Thì mạng xã hội nó cũng khá phức tạp. Nó là cái mạng ừ, gọi là có thể ở trên đó giấu mặt được. Ừ, cho nên ý, một người có thể đóng mấy mặt cũng được, thưa đại chúng. có cái câu chuyện mà một cô này cũng lên mạng rồi dùng một cái nick, nick giả. Đấy, để rồi cô cũng lên mạng, cô cũng ờ, chat, chít, tán tỉnh nghe không thế rồi ờ, cũng gặp một chàng trai cũng tán tỉnh nhau hẹn nhau một thời gian rồi sau đó hẹn nhau chàng trai kia thì cũng vui lắm cũng dùng một cái nick ảo để tán và vớ được cô bạn này hai người hẹn nhau ngày ấy giờ ấy đi đến địa điểm ấy để gặp mặt xem mặt này <laughs> chúng biết thế nào không đi đến lời thì hóa ra gì không mẹ với con gặp nhau <laughs> chết không <laughs> mẹ con gặp nhau đầu con trai cũng lên mạng mẹ cũng lên mạng đến chỗ gặp nhau thì chết rồi đấy để chúng thấy nó nguy hiểm đến như vậy đó. Ừ. à, lên mạng có ai biết ai đâu không ai biết ai cả cho nên cái, cái mạng ấy nó cũng có hai mặt đấy phải hết sức cẩn thận thế thì ở đây thầy bạn này bạn đang hỏi là khi xem các cái video các clip ấy, à, mỗi một Facebook chúng ta đều có quyền bình luận. Nhưng ở đây Phật tử chúng ta thì Thầy thấy là có nhiều người vào đấy bình luận bằng câu A-di-đà Phật, Nam Mô A-di-đà Phật. Thì quả thật Thầy cũng thấy nó vô nghĩa lắm. Cái chữ Nam Mô A-di-đà Phật ấy, nó không thể hiện là tán thưởng hay là phê bình. Vì này chúng thấy rồi, ở ngoài đời chúng ta mà dùng chữ Nam Mô A-di-đà Phật là nhiều khi nó bịt hết đấy cả ví dụ mình bị ai mắng có khi cũng ai di là phật Đó. bị người ta chửi ai di là phật bị người ta trách cũng ai di là phật không biết mình giận hay mình mình thích hay là mình ghét không biết là cái gì cả đại chúng thấy không à. thế cho nên cái câu a di đà phật ấy, khi đưa lên trên mạng bình luận không biết là tán dương tán thưởng cái bài thuyết pháp này hay là phê bình bài thuyết pháp này Đấy, phê bình không biết cứ cầu a di đà phật lên trên mạng <laughs> không hiểu là thế nào người các tôn giáo khác người ta xem người ta bảo không hiểu là phật tử này họ bình luận cái kiểu gì nghe không? À, không hiểu bình luận gì không hiểu là thế nào đấy cho nên cái câu bình luận như thế này nó vô nghĩa à, một câu bình luận thế nó vô nghĩa nó không có ích lợi gì cả mất công chúng ta đánh máy đánh chữ lên thế cho nên bạn bạn đinh đàm này bạn hỏi câu hỏi này thầy nghĩ là cũng chúng ta cũng nên suy nghĩ các đạo tràng, các Phật tử biết sử dụng Facebook là rất tốt để chúng ta truyền thông được cái tinh thần giáo lý của Phật dạy. Nhưng mà khi Phật tử vào xem, như bạn Ninh Đàm, bạn nói nếu chúng ta biết bình luận, bày tỏ cảm xúc của mình thì nó có tác dụng rất nhiều. Ví dụ có những cái clip mà xấu độc, và Phật tử chúng ta có thể phê phán. Trên mạng nó có những cái clip nói xấu Phật Pháp, hủy hoại chính Pháp, chúng ta có thể phê bình chúng ta có thể phản đối nghe không Đấy, cho tinh thần của nhà phật mình gọi là hiển chính tồi tà. hiển chính là cái gì chân chính ta phải tuyên dương phải hiển hiện lên và tồi tà là bài trừ những cái điều xấu ác đi đó thì phật tử chúng ta phải có tinh thần như vậy thế những clip nào những video nào mà nói được giá trị phật pháp đạo lý chúng ta tán dương chúng ta ca ngợi chúng ta được phước báo. Trong kinh Đức Phật dạy rồi, tán thán những điều đáng tán thán, ta được phước báo. À, và tán thán những điều không đáng tán thán thì mình còn bị mất phước. À, cứ câu A Di Đà Phật thì không biết là đồng ý hay không đồng ý. Có khi người ta đang nói bậy Phật pháp mình cũng A Di Đà Phật, người ta không hiểu là đây là tốt à? à và người ta đang nói xấu đạo Phật mình, mình cũng A Di Đà Phật, người ta không biết thế nào cả những người họ đang hủy hoại chánh pháp chúng ta phải có lời bình luận đấy điều đó không đúng lời phật dạy điều này làm là không đúng chúng tôi không tán thành chúng tôi là phật tử chúng tôi không đồng ý các vị nói với đạo phật như thế nghe không thế còn những điều nào tuyên dương được phật pháp chúng ta có thể tán thán là rất hay rất tuyệt vời và chúng ta có thể cảm ơn và chúng ta có thể chia sẻ bằng những cái lời cái cảm xúc của mình lên Đấy, nghe không các phật tử chúng ta mạnh dạn lên chứ đừng, đừng dùng mỗi câu A-di-đà Phật. Cho nên ở đây bạn, bạn Ninh Đàm bạn nói cái người bình luận như thế này thì có nhân quả gì không? Cái việc làm như thế này á, tức là việc làm không có trí tuệ, mình không bày tỏ một cái gì cả, không nói là tán thành hay là không nói là phản đối, chúng ta tán thán hay là chúng ta không tán thán thì người này làm sao mà có trí tuệ được đại chúng hiểu không cái nhân như vậy thì sẽ là cái quả sau này không có trí tuệ cái quả sau này là không có lập trường gì cả cái người này không có một cái sự rõ ràng và người này cũng rất dễ bị đi vào tà kiến vì người này là không có trí tuệ cho nên qua câu hỏi của bạn ninh đàm thầy cũng rất mong các phật tử chùa chúng ta khi xem khi nghe các cái clip về phật pháp chúng ta nên có bình luận và đã viết được chữ sáu chữ nam mô a di đà phật thì không khó gì viết được rằng ví dụ hay quá à, tán dương ví dụ thế tuyệt vời và nên chia sẻ clip này anh chúng con rất là cảm ơn quý thầy ví dụ thế mấy từ thôi thay cho chữ nam mô di đà phật đánh nam mô di đà phật mà có những người còn nhấn mãi mấy chục dòng như thế thầy nói là rất là vô nghĩa nha cho các phật tử hãy mạnh dạn bình luận vào đấy bày tỏ cảm xúc của mình và như bạn Ninh Đàm nói, nó sẽ lan tỏa giá trị Phật Pháp. Ví dụ như một bài Pháp của chúng ta được nhiều bình luận tốt à, rồi ở đấy trong đó chúng ta lại còn gì, bấm like gì nữa đấy thì nó càng lan tỏa nữa nghe không? nó giúp cho nhiều người người ta sẽ được được nghe Phật pháp người ta thấy hay người ta biết vào đó ví dụ ở đây chùa mình có một cái clip về lễ hằng thuận chẳng hạn chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà nó lên đến mười mấy triệu lượt xem trong vòng hơn một tháng thôi tức là rất là lan tỏa và mọi người bình luận đấy rất nhiều. Đấy, trong đó có cái clip các bạn ấy làm là năm điều để trở thành một cô dâu hoàn hảo chẳng hạn. Đấy, một người vợ hoàn hảo. Cái clip đấy cũng lên mười mấy triệu lượt xem, rất là nhanh. Và như vậy ấy, thì khi người ta thấy cái số lượng người vào xem nhiều thế, ai cũng muốn vào xem. Và từ đó mọi người được kết duyên với Phật Pháp. Cho nên mỗi một bình luận của các Phật tử cũng góp phần lan tỏa Phật Pháp và mình được thêm phước báu đấy và mình biết bình luận với tinh thần hiển chính tồi tà cái gì chân chính tốt đẹp mình phải tuyên dương mình phải biểu dương phải tán thán ngợi ngợi khen và cái gì không đúng cái gì sai pháp mình phê bình đó thì như vậy mình được phúc báo đó thầy rất mong qua câu hỏi của bạn ninh đàm này các quý phật tử chúng ta khi vào xem các cái clip ở trong facebook à, trong à, fanpage hoặc là trong các cái, cái trang youtube đấy chúng ta đều có thể bình luận, không tiếc gì vài câu bình luận trong đó, bày tỏ quan điểm của chúng ta, à, tán dương hay là phê phán để chúng ta xiển dương được Phật Pháp. À, thì chúng ta được phúc báu và Phật Pháp lan tỏa nhé. Thầy cũng rất là cảm ơn bạn Ninh Đàm đã đưa câu hỏi rất ý nghĩa.